Các con thân mến, mùa xuân đã về rồi và khắp nơi nơi, ở đâu chúng ta cũng thấy những bông hoa rực rỡ sắc màu, xanh, đỏ, tím vàng. Mỗi bông hoa đều mang một vẻ đẹp và hương sắc riêng độc đáo của mình, hoa nào cũng xinh, hoa nào cũng đẹp. Hôm nay, cô Nhụy sẽ đọc cho các con nghe về sự tích một số loài hoa. Các con hãy cùng nghe nhé sự tích hoa màu gà Ngày xưa, chú gà nào, kể cả gà trống lẫn gà mái, đều có một cái màu đỏ rất đẹp. Một buổi sớm, chú gà mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy cái màu rực rỡ nằm trên đỉnh đầu của mình như một chùm hoa đỏ rực. Gà mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ nhà gà. Cục ta cục tác, màu ta đã mọc, cục ta cục tác, màu ta đã mọc. Mọi vật quay qua nhìn gà mơ và cùng suýt xoa. Chiếc màu biết xinh xắn làm sao, trông gà mơ thật đáng yêu. Gà mơ đi tung tăng khắp nơi kiếm mồi, nó đến bên bể nước và nghe có tiếng khóc ti tỉ. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe. Thì ra đó là một cây màu đỏ tía đang tấm tức khóc một mình. Gà mơ đang vui sướng thấy bạn buồn, mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi. Bạn sao thế? cày rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống góc và sụp sịch bảo <laughs> các cây quanh đây cây nào cũng có hoa mà chỉ mỗi mình tôi là không có chưa nói dứt câu cây lại bật khóc nước mắt cứ rơi xuống thánh thót gà mơ nhìn bạn vậy thấy rất buồn và đã khuyên an ủi bạn rất nhiều nhưng cây vẫn không ngừng khóc. Gà mơ bối rối không biết nên làm thế nào để cây nhỏ không khóc nữa. Nghĩ một lúc gà mơ liền nói Bạn ơi, bạn đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp bạn có một bông hoa thật đẹp. Cây nhỏ thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi Bạn giúp tôi bằng cách nào? Gà mơ thấy bạn hỏi vậy liền nói Tôi sẽ cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi. Cây nhỏ nghe vậy vui mừng khôn xiết. Thật sao? Bạn sẽ cho tôi thật chứ? Tôi có đang mơ không nhỉ? Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé. Hôm sau, cây nhỏ vui mừng khi mình đã có một bông hoa đẹp như những loài hoa khác. Với sự xuất hiện của cây nhỏ cùng với bông hoa đỏ, mọi người đều rất ngạc nhiên. Trong khi cây nhỏ có một bông hoa thật đẹp, thì chiếc màu gà của gà mơ lại không thấy đâu nữa. Cây nhỏ thấy vậy, liền kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của gà mơ khi đã lấy cái màu gà của mình để cho cây nhỏ có một bông hoa thật đẹp. Mọi người hết lời khen ngợi gà mơ. Gà mơ tốt bụng, không còn chiếc màu to đẹp nữa, nhưng trên đầu gà mơ vẫn nhú lên một chiếc màu nho nhỏ. Vì bông hoa của cây nhỏ giống màu gà nên từ đây mọi người gọi cây hoa đó là cây hoa màu gà. Tiếp theo, cô nhụy xin mời các con hãy cùng nghe về sự tích của một loài hoa dân giả rất thường hay gặp. Sự tích hoa 10 giờ Hoa 10 giờ, người ta hay gọi là hoa sam hay hoa lệ nhi, còn gọi là hoa 10 giờ vì loài hoa này rất đặc biệt, chỉ nở vào lúc 10 giờ. Hoa 10 giờ không chỉ mang vẻ đẹp mong manh thuần khiết mà nó còn mang trong mình một ý nghĩa vô cùng đặc biệt và một câu chuyện tình yêu đằng sau nó. Chuyện kể rằng ở một đất nước nọ, quanh năm chỉ có mùa đông băng giá, người đời không hề biết tới sự tồn tại của một ngôi làng nhỏ bé nơi tràn ngập ánh nắng và quy tụ tất cả các loài hoa đẹp trên đời. Đó cũng là nơi yên tĩnh nhất và thơ mộng nhất trên thế gian. Trưởng làng là một người đàn bà quá chồng, một mình nuôi dưỡng đứa con trai độc nhất. Thời gian cứ thế trôi đi, thằng bé năm nào còn nằm trong nôi, nay đã to khỏe và tuấn tú lạ thường. Kế thừa bản tính nhân hậu của mẹ, anh thường hay giúp đỡ dân làng trong những việc nặng nhọc nên rất được mọi người quý mến. Nhà nào có con gái đến tuổi lấy chồng cũng ước ao con mình lấy được chàng trai đó về làm chồng. Rồi ngày đó cũng tới, trái tim của cậu bé bắt đầu biết rung động. Chàng trai đã yêu, trai tài gái sắc, người con gái có một vẻ đẹp thuần khiết khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ban ngày hai người nắm tay nhau tản bộ trên bờ biển hoặc sông rủi trên những ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, đi xuyên qua những bóng cây cổ thụ râm mát. Buổi trưa họ trải mình trên tấm nệm cỏ. Xế chiều họ cùng nhau nô đùa trên bãi cát trắng cho tới chiều tối. Cô gái mồ côi cha mẹ từ bé nên chỉ có người con trai là người thân duy nhất dành trọn tất cả tình cảm cho người yêu. Ngược lại, cậu trai còn người mẹ già nên thường phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Cô gái lại phải chờ tới sáng hôm sau để được gặp chàng trai. Ngày này qua ngày khác, cứ đúng 10 giờ hai người hẹn nhau, tay trong tay vui đùa trước biển xanh. Tình yêu của họ tưởng chừng không gì có thể chia sẻ được. Nhưng một ngày nọ, chàng trai không tới chỗ hẹn, cô gái đứng đợi rất lâu rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người yêu. Thời gian trôi đi, cô đã chờ được một ngày, vẫn không thấy chàng trai đâu. Ngay lúc đó, người con gái tưởng chừng như bầu trời muốn sụp đổ. Cô muốn òa khóc, nhưng sợ rằng người yêu tới nơi thấy đôi mắt đỏ hoe của mình sẽ buồn và lo lắng, nên cô nuốt những giọt nước mắt đó vào trong lòng. Thời gian lại trôi qua, cô gái đã chờ được một tuần. Cô muốn chạy đi tìm chàng trai, nhưng sợ chàng sẽ tới và không thấy cô đâu, rồi sẽ bỏ đi. Nghĩ vậy nên cô ghiềm bước chân lại và tiếp tục chờ. Cho tới khi sức lực cạn kiệt, cô gái quỵ xuống và trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, cô không hề oán hận người con trai, mà chỉ tự trách tình yêu của mình dành cho người con trai không đủ để tiếp sức cho cô ta tiếp tục chờ đợi và hy vọng. Sau này, xác của cô gái được sóng mang ra giữa biển và chìm vào trong lòng của đại dương. Nơi người con gái ngã xuống, mọc lên một loài hoa màu tím. Cứ khi chuông đổ 10 giờ là hoa lại nở rộ, từng cánh hoa hứng lấy những hạt nắng của mặt trời để sưởi ấm cho những giọt nước mắt chất chứa trong lòng của người con gái. Người ta ví hoa 10 giờ chính là hiện thân của cô gái si tình đó. Hoa nở tượng trưng cho lời hẹn ước năm nào của cô đối với chàng trai. Dù thời gian có trôi đi, nhưng lời hứa của cô không hề phai tàn. Cô vẫn tin vào một câu hẹn ước và vẫn tiếp tục đợi cho dù người con trai đó sẽ không bao giờ tới. Câu chuyện buồn quá phải không các con? Nhưng không sao, bây giờ cô nhị sẽ đọc cho các con nghe về sự tích của một loài hoa có màu vàng rực rỡ, được mang tên Hoa Hướng Dương. Các con hãy cùng nghe nhé. Sự tích Hoa Hướng Dương thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong bóng tối hoang sơ những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm không gian luôn chìm trong một màn đêm u tối vắng lặng không một tiếng chim ca ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã các loài hoa chỉ biết chờ và hát những bài ca buồn bã hy vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối và khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa xá lạnh, bất chợt các loài hoa cảm nhận được một hơi ấm và cả không gian bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên mặt trời đã đến mang theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối. Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất, một thời kỳ đầy sức sống và thanh bình. Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm ong bướm bay lượn chập chờn hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca tất cả đều dành cho mặt trời tình cảm yêu thương nhất những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi đẹp hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của mặt trời trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là hướng dương Hòa hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với mặt trời. Hòa quyết định nhuộm vàng mình cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt trời, mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làng gió và sự dịu dàng của mây. Nhưng mặt trời vô tình không hiểu được tình cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Hoa hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau đớn trong tuyệt vọng. Hoa quyết định sẽ bất mình khỏi mặt đất, bay đến gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm của mình. Dù rất đau đớn, Hoa vẫn cố vươn lên, tự nhủ vẫn còn nặng lắm, Hoa bèn bứt những chiếc lá ra khỏi mình. Vẫn không thể cất mình lên nổi, Hoa bèn bứt nốt những cánh hoa và thầm nghĩ dù mình có xấu xí đến đâu dù mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong lòng là đủ lắm rồi hoa hướng dương lả đi nhưng bỗng hoa cảm thấy mình đang bay lên bay đến với mặt trời trong những giây phút cuối cùng hoa hướng dương vẫn luôn nghĩ đến mặt trời với nụ cười trên môi mặt trời lặng mình trước tình yêu của hoa hướng dương những giọt nước mắt lăn xuống rơi lên hoa hướng dương. Kể từ ngày đó, những bông hoa hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời, và mặt trời cũng luôn dành cho hoa hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu dàng. Tình yêu đem đến cho chúng ta sự ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng nó cũng đem cả những nỗi đau. Nhưng đừng vì những nỗi đau đó mà bạn tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào tình yêu. một truyền thuyết khác của Hoa Hướng Dương. Cô Nhụy xin mời các con cùng nghe. Chuyện kể rằng, xa xưa, khi vị thần mặt trời dạo chơi trên trái đất, có gặp một cô gái phàm trần vô cùng xinh đẹp. Hai người đã đem lòng yêu mến nhau. Nhưng vị thần mặt trời dù có nhiều quyền năng cũng không thể ở mãi bên cô gái đó vì đó là số phận. Cô gái ngày một già đi trông thấy, trong khi vị thần mặt trời vẫn luôn mạnh mẽ, trẻ trung. Cô biết rằng sẽ không thể ở bên người yêu thương mãi mãi, không muốn người yêu mình chứng kiến sự già yếu, bệnh tật và mất đi tự ti trước nhan sắc ngày một giảm. Cô gái sợ vị thần mặt trời sẽ đau lòng, sẽ không còn yêu thương mình nữa. Cô quyết định để lại những ký ức đẹp nhất và ra đi không một lời từ biệt, mặc dù còn rất yêu thần mặt trời. Sau khi cô gái ra đi, thần mặt trời vô cùng buồn bã. Chàng nghĩ rằng cô gái không còn yêu chàng nữa, nên kể từ đó không còn thấy thần mặt trời xuất hiện trốn nhân gian. Lòng chàng có oán hờn, nhưng tình yêu dành cho cô gái vẫn không hề thay đổi. Chàng vẫn lặng lẽ tìm kiếm cô gái suốt ngày này qua ngày khác từ đông sang tây, hy vọng một ngày tìm thấy cô gái. Còn cô gái kể từ khi ra đi, cô vẫn luôn dành trọn tình yêu cho thần mặt trời. Cô không còn để ý tới ai khác. Cô lấy ánh sáng mặt trời làm niềm hy vọng sống, mong mỏi có thể nhìn thấy ánh mặt trời mãi mãi. Cô sẽ có được cảm giác ở bên người yêu thương, luôn dõi theo những ánh sáng ấy và gửi lời cầu chúc thầm lặng tới người cô yêu cảm động trước tình yêu của cô gái. Sau khi cô chết đi, nữ thần tình yêu đã biến cô thành một đóa hoa vàng đẹp rạng rỡ, để cô ngày ngày có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, luôn dõi theo hướng về phía mặt trời. Cũng vì luôn hướng về phía mặt trời mà loài hoa đó được đặt tên là hoa hướng dương, có nghĩa là hướng về phía mặt trời. Tiếp theo, xin mời các con hãy cùng lắng nghe một câu chuyện rất hay về tình mẫu tử thiên liêng. Đó là sự hy sinh cao cả của người mẹ vì cuộc sống bình yên của mọi người. Sự tích Hoa Mẫu Đơn Ngày xưa, ở một làng miền núi trong một ngôi nhà có hai vợ chồng. Người vợ sinh được 10 người con trai thông minh, nhanh nhẹn, cuộc sống bình yên và vui vẻ nhưng rồi một ngày nọ, ngôi làng của mẹ bị giặc tràn đến xâm chiếm. Người cha của 10 anh con trai vì ngăn chặn sự xâm chiếm của giặc mà ông đã bị giặc giết chết ngay từ ngày đầu tiên khi chúng tiến vào làng. Vì tình yêu nước và dân làng mà 10 người con trai đã gia nhập đội quân để chống giặc giúp bà con. Người anh trai cả là chủ tướng của đội quân anh dũng này. Với tinh thần yêu nước và sự anh dũng trong chiến đấu, mà đội quân đã nhanh chóng tiêu diệt làm quân giặc suy yếu. Đã nhiều lần giặc tiến đến đánh những trận to nhỏ vào làng, nhưng vẫn không thể làm gì được ngôi làng nhỏ bé này. Thế là tên tướng giặc nghĩ ra mưu kế độc ác, chính là bắt bà mẹ của 10 người con trai và ép buộc bà khuyên các con mình trở về nhà, rồi bọn chúng sẽ cho vàng bạc châu báu và một chức quan trong đội quân của chúng bằng không chúng sẽ giết bà. Bà mẹ nhìn thẳng vào mắt tên tướng giặc nói lớn. Hỡi quân độc ác, hắn nhà ngươi cũng có một bà mẹ. Mẹ ngươi chắc không bao giờ dạy ngươi phản bội lại quê hương. Là một người chân chính, ta cũng không thể dạy các con ta phản bội lại quê nhà. Bọn giặc tức giận liền bắt trói bà mẹ đem lên một ngọn đồi rồi cho quân mai phục để Hồng bắt được những người con trai của bà đến cứu mẹ. Chúng bắt bà mẹ phải đứng dậy mà gọi con, chúng sẽ tha. Người mẹ kêu lớn, hỡi các con của mẹ, hỡi những người con của quê hương, ta nhân danh người mẹ ra lệnh cho các con không được vì ta mà phản bội quê hương. Khi tiếng nói của người mẹ vang xa cả núi rừng, thì đã làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu cho những người con của bà. Bọn giặc run sợ khi nghe tiếng người mẹ nên chúng đã bịt miệng bà lại và bọn người giá mang này đã dùng nhựa thông châm lửa đốt chết người mẹ. Những người con đã chiến đấu và đuổi được bọn giặc biến mất khỏi làng. Sau khi bọn giặc đi, người ta thấy trái tim của người mẹ vẫn nguyên vẹn và nóng bỏng. Dân làng chôn mẹ ngay trên đỉnh đồi. Đêm đêm, từ ngôi mộ, trái tim mẹ vẫn phát sáng ra cả một vùng trời. Khi mùa xuân đến, tại ngôi mộ của người mẹ đã mọc lên một cây xanh ra bông hoa màu đỏ rực rỡ hệt như trái tim mẹ. Và từ ấy, người ta gọi loài hoa này là hoa mẫu đơn. Các con thân mến, cô Nhụy vừa đọc cho các con nghe sự tích về bốn loài hoa dân dã và quen thuộc của người dân Việt Nam. Các con thích hoa nào nhất? Các con nhớ nhấn like, chia sẻ kênh và đăng ký kênh Vương Nhụy để cùng đón nghe những câu chuyện cổ tích hay khác nữa nhé. Cô Nhụy xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.